trôi trên đường đưa mình trời muốn thơ vì nắng ở đâu cũng ngoài chiều xa nhẹ nhàng bên lên đôi anh đã yêu dịu dàng từ bao lâu và dịu hết sau kiểu tình yêu tôi đã từng mong muốn người là ai sao đến lúc tôi tay ra rời muốn xôi vì nụ cười là lấy ngọn nhớ những mơ kem làm tôi đi đến không chung ngờ tôi là đêm mơ ở ngang không nhiên không ngờ tôi đang mày đứng xe gì cũng mơ nụ cười trên môi đôi hỏi cho tôi hãy thương em nhiều hơn vì mùa ta nói nụ cười im cho chúa trong những nỗi sâu yeah. lần hai lần anh đã là ai cùng từng nhớ đã là có lòng cho lỡ đường ra cùng đánh mơ chết ngất cái tiếng nhau che lên mất tay mà đôi những hạ cũng rồi hay cùng hồ đến đời nhiều lắm mộng đâu chưa nhiều còn lắm học mấy nào mà chờ đến từ đầu cũng là mình ôi học viên đi du qua mấy người từ sau đâu đầu ca ca Nụ cười đó lấy bằng những kia Tôi đều đứng đứng không chung nhìn ngờ Đừng là nắng mơ không như em do tôi đã được say được cái gì nó có trong mơ phải hỏi cho chúng tôi hãy hồi nhiều hơn điều ta nói được rồi anh mau chết tôi trong nhìn nói sau Ôi rồi trong văn hưởng chẳng biết sao tâm tình đụng đụng nhau Ôi vàng từng đêm chỉ em một ngồi lòng em đau Chút vui điều chúng ta yêu em rồi có biết tôi vô người là anh mong chẳng sẽ từ xa where do you make it đời nụ cười lỡ lấy ngồi nhà ngược kê làm tôi đi đâu cũng không chung chung ngờ đừng là đánh mơ ở ngày nghĩ hơn còn nhi những ngờ tôi quay được cái xe Làm gì cũng nỡ cùng tôi chỉ mơ Nói hỏi cho tôi anh hôn nhiều hơn Thì người ta nói nụ cười Don't put your door, don't get no soul.